널 탈던 새 Bye. thời gian sẽ không chờ em đến giống như khi đôi môi mềm còn ấm đam mê như ban đầu để miền yêu thương